بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا chừng نمني ní دعا bại độ nào cái tệ الابتداء bại đó nawasih al maknanya ulai mawasih ابتداء នេះ فعل តាន huruf កងតមើទៅងក់មុខតតាតាន khabar ទីសាញូកាណាវអាខវតុហាណានអ៊ីណាវ៉ាសេខទេបែបលោះយើទីតួអឺអ៊ីណាវអាខវតុហាจึงลำในเจ็ดปะดอกนกายอินนาวะอัควาตุฮะเอ่อกล่าวมุสลิมรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาอินนาวะอัควาตุฮะ Faslun wa amma inna wa akhwatuha fatansibul mubtada wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabar wa yusamma khabaraha wa hiya sittatu ahruf inna wa anna wa huma tawqitin nisbah wa nafyi sak anha nahwu qawlihi ta'ala fa inna allaha ghafurur rahim wa qawlihi ta'ala dzalika bi anna allaha huwal haq Jeng huruf enna inna wa akhawatuha ni tanam tisanyu enna wa tuha sa inna ditua anna tiklau ka anna nah tiklau wa ka anna lit tasbih al muakkad nah wa qawlik ka anna zaitan asatun walakinna tipa lil istitrak nahwu zaitun sujaun lakinnahu bakilun til mơ lay lit tamanni nahwu laitas syababa aidun jeung ticuh nyu nan ye ya, la alla na ticuh ticuh ah ticuh la alla ni nah, ticuh ticuh wa la alla litarji nahu la alla zaitan qatimun walit tawaqqu nahwu la alla amron halikun jeung nia ieu la ah, inna wa akhawatuha enam huruf. Don jadi ay gaya enam huruf ya kong iu na nawasih al-ibtida. Nah, jeng ibtida wasih ibtida nam taklaw hupa eh, kana wa akhawatuha ya. Di tua nawasih ibtida nan inna wa akhawatuha. Tiklaw nan eh zonna wa akhawatuha ti akan ya ba. Jeng lam ni te ba eh, bab inna wa akhawatuha. <clears throat> <clears throat> inna wa akhwatuha faslun wa amma inna nih wa amma inna wa akhwatuha. fat hukumnya apa inna wa akhawatuha fatansibul mubtada wa yusamma ismaha wa tarfa al khabar wa yusamma khabaruha mubtada jumlah asal jumlah nan mubtada uh, eh, eh, mubtada khabar oh tahadilah ke zaitun zaitun qaimun nih nih jumlah mubtada zaitun mubtada qaimun khabar chừng inna wa akhawatuha này phía này mơ mai từ ngọ chúng là mubtada khabar nan nhưng ngạ chừng này ờ, cái công như này tăng xếp mubtada inna ô thời là inna inna zaitan này tăng xếp mubtada này inna zaitan qaimun tăng xếp mubtada và Samma ismuha chừng cái chữ arab cái này mubtada khabar bila enna tamarmai enna wa akhwatuha tamarmai thì Arab en eh, zaitun ni isim enna qaimun ni khabar inna kabar khabar inna giờ ngai nghe pi akhwatuha tamarmai ô anna ô anna à. cái cái cái anna lakinna cái cái laita la alla tong pi ni tamer ma Giờ là anh anna tamer ma ni yêu isim anna ni yêu khabar anna anh la ka anna tamer ma ka anna zaitan qaimun z isem isim ka anna qaimun khabar ka anna ya la lakin tamer ma zaitan ni isim lakin qaimun ni kalakin ya la laita tamer ma Jeng laita à, eh, ni isim laita qaimun khabar laita ya la cả là Allah tamu mai zaitun zaitan isim la Allah Rohna kabaklan. Ha ni ya maksud musannif la totab la faslun wa amma inna wa akhawatuha fatan sibul mubtada wa yusamma ismahani Wa tarfa al khabar wa yusamma khabaruha. Ha coba ya Nana. Oke. Okay. <clears throat> Wahia sittah ahruf. Wahia sittah ahruf. Inna wa akhawatuha nam tong pi. Inna wa akhawatuha wa huma. Maknanya li tauqitin nisbah. Wa nafji sakki anha. Mana tauqitin nisbah. Yang kan itu lah zai zaitun qaimun. Oh. Zaitun uh, zaitun qaimun. Chúng ta biết là enna tâm mơ enna inna zaitan qaiman. di tauqid nisbah nih ya nih taukin mana ke taukin mana takwiyah nisbah dadeng ini nabi ke zed nisbah deng ini le tak tauqid nih takwiyah ma takwiyah nah, takwiyah nisbah ke nisbah kiam al kiam li zaid nisbah al kiam li zaid hmm. makanya lek en inna kau imun mana ke tak takkid kiyam lại dễ đi từng việc in là dây tan na chỉ hôn về tắc vía và khăng lại dễ nó cảm việc ờ chứng bà sa Arab nhầm ta lâu này lâu chung là hà sa chung là nằm dễ lại dây tôn na chỉ hồn ô tô lại dây tôn na chốn à dây tôn coi môn nhiều gặp mình dây tôn na chỉ hồn thì xa thì tua in là dây tan na chỉ hồn thì lâu Enna zaitan ok La na chi jihun hoặc à, lao này jumlah này việc cái chừng piniyab sẽ cả thể akan phải wa enna wa anna wa huma li tawqitin nisbah wa nafsi sak an huma chừng Allah lại qawlihi ta'ala fa inna allaha ghafurur rahim wa qawlihi dhalika bi anna allaha wal haq nah chừng tìm về pini ka thao tăng uh, Binini poh nih mbah nisbah, litauki nisbah wa nafsi syak. Habila jelek zaitun najihun ni biasa menggap gang hub cangki usah Dalam Quran kan deh, menerima ayat Paula rabbil alamin ar-rahim Tahu innahu. Ya ke Tuim ta ayat inna. inna lazina kafaru sawa'un alaihim. Belum ta ayat inna ya lam ka. Wal ashri innal insa lafi kus Ya guys. Idza ja'akan munafiqun faqalu nashhadu inna la nash inna nashhadu uh, uh, idza ja'akan munafiqun idza ja'akan munafiqun faqalu inna nashhadu annaka la rasulullah annaka la rasulullah annaka này này annaka này này anna ấy này la rasulullah này nó bao cái làm cả này ni có giao ni ấy này chừng biến cái đó giờ chừng ấy cho nên tìm về hay biến lại al mukhatab nó nó al mukhatab nó kia tìm về đi khali azhin mana klokat kat lam lam akal ke hub chang kia sao mấy to to nó lưng khan lại ya ahmad zaitun na chi kat pang nó được chi mấy nhưng ta cái ta có tìm về hàng nè tại vì ta xa cái nế đấy mukhatab nó nè al mukhatab coba ini untuk baik di Al-Quran cái nhầm tự kerja ke nyam tani tu nyu je ni al mukhatab ni sakun okay, sakun nan sak au mutarattib state stir gang tang nan nyu to state ter z cái plong cam như plamo nyu to state hu chabai ổ tem ne chừng pi nan nè lên bo hai bên lên bo kat ma state stir den kha la in zaitan à, na ji hon ni lam qur'an ma ti ke mi ya ni bang ប៉ុន្តែជំនះទាំងនេះជំនះដៃជានេះតែនេះនេះអលមខតបនេះគេសំខាន់នោះជានេះជាបែកគាត់អានស្នាំងបាំងមខតបនោះគេមុងគីរុនមុងគីរុនអលអខបាតមងនេះ maknanya thăng mới nhập thăng trở lại với tới đây với em là dày tan là nà chỉ hồn được nhập thăng cái này đấy nhập hôm hôm kia ô sóc gạch trang lại trang tôi tăng mình trang lại trang tôi tăng mình để hà xa này tôi xạ dễ đi plong cấm plong lệ rồi ca hồi cho bay rồi nhưng mít năm nâng này hồi cho bay rồi chừng từ mai chỉ mía nhú, in là giấy tấn na chỉ hồn bị xạ vậy bị này công mua săn này cái lại này wa mà li tau ki tin nisba wa nafji shat anha từ này anha này an nisba này này từ này nè cha sa tuyệt lao này nè một kho top mấy nhà thăng mong gì mà khó tập gang còn tăng nữa nè nhập thăng bằng gì chừng tuyệt ta in là giày tên là na chiu hun nhá lại lấy dệt cắm ô nhằm nhập làm thế này lại dệt cắm ô dệt lấy nhập nhập thăng bằng gì đó hoặc cái sao nhập thăng bằng gì từ kiểm viên lại in là giày tên là na chiu hun giờ lại khen tao kỹ đã xa cái wallahi in là giày tên là na chiu hun tại vì chừng chùm là thế này này chùm là thế này en na zeta na chan so la la ten je to bang te bị gặp nhum je to bang không nyu smo hung zai tun na chi hon zai tun na chi hon chúng là nên nên nhà smo to bang smo tem je ke to bang en na zai tan na chi hon nhà smo lại từ lại zai tun na chi hon zai tun na chi hon te bị gặp je to bang không gặp nhục episode nghiệp na họ trên en na thôi liền je to bang nhé vậy thế về tổ băng nè cho nên bằng cho nên na không không không làm nữa nè à tao muốn chỉ là cloud bằng small cloud bằng dây tuần na chỉ hôn dây tuần na trong dây tuần na trong nhà ta chừng gặp lại in là dây tấn là na chỉ hôn chừng một khảo tạo nhập trang bè đấy bố kịp lên bài em cái này surah munafiqun Iza ja'akal à, munafiqun faqalu nashhadu innaka la rasulullah. Sebab phong munafik nya thao lên là pi ni. Hâu hâu hâu hâu chì nhau. Phong nhau ni iman cả nghiêu mình ta nhưng iman. Oleh hinan ya như thao lên là pin đi chăng yên là mông kia đấy nè phong như phong như này lào yên nè chừng như chạy tàu kia thua bởi in là ca là rồi su lùn lo thì gặn gần tôi nói à, wallahu yashhadu innal munafiqin lakazibun tua bang tau ke tu ke innal munafiqin lakazibun ya surah al asr wal asr innal insana lafi khus seolah-olah manusia ini gangkung iman ohnya kemlahnya engkel punya hukhat oh nên có nhiều chỉ hiệu hái nữa chứ Allah lại wal osiri innan insana là phi khus họ chừng tao kết bởi tôi bằng tao kết bây giờ chừng sampah hasa này kìa này wal osiri bố cái theo công tử lại wallahi riêng Allah sampah không quên osiri innal insan là phi khusri chừng tao kết thì xa thì tua thì lao nằm kìa không không không không không không không không không không không không không không không Ờ, chừng chỉ phải cột anh thì bị lép bố chế in na in na là gì là kafaru sawa un alayhim a an zat tahum am lam tung zit hum phom la yum menu in na thao lại khang mày rồi chế là thêm làm sao cái là biết khang là cả rồi thêm lại vốn lo sao cái khang là cả họ <laughs> tiếng mỹ nhá khang này tiếng Allah chế pa tàu kia ha tàu tàu kia để sa túa lào ờ. nên chừng Imam Shafi'i là hay hay như vậy sau asal pos nyamuk seneng kenya amal tu nak kenap dia kan sebab ni pelah pos tela illal lazina amanu bi ni memang ចឹងនេះទៅមើលម៉ាណាមចឹងនេះនេះប្រាប់តាលកោះខ្ញុំខ្ញុំប្រហែលក្នុងនេះគឺនេះពាក្យទៅនិយាយពីនេះទៅខ្ញុំនិយាយអឺអេណានេះអឺអន្តោគេអន្តោណាហ្វីសាត់នេះហើយកាបបតាអេណាព្រោះនេះឡានទៅមើលមកយេអឺណាស់ញ៉ា là câu lời ta vậy này لقوله تعالى يعني فإن الله غفور رحيم seolah olah bini lại gan con ngạ tù sa nó như tù sa lại cao ngạ tù sa đồ nên ôm a om thao ừ. tù sa tù tù step tứ nó nó tiếng bộ đã uslub nữa là phải in nông lo hà gà phù rù rahim biết biết Allah nó phát phát mà hom pon phát phát anh ấy nằm mới là cầm nước ngạ tù sa nước ngạ kiến nó lại biết sang không rồi tiếng bộ chỉ in na bini nhìn ta này tôi nhớ giờ cái tiếng Allah là Allah gà phù rù rahim tapi pibne pola inna taukid bagai hmm. taukid untuk pi bai bai nafi sak ni chứng Allah Allah ni lafzu dalalah ni isim inna ghafur ni khabar inna bahna rahim na'at nan ah, wa qawlihi ta'ala zalika bi anna Allah huwal haq bagai bi hmm. anna kat ni kita tepahlah Allah ni biak chứng ah. anna huruf taukid lafzu jalalah ni isim inna lo nào al haq ni khabar anna huwa nat atomit kan dia hot mag lam lam ki lam mautu tu ya chúng inna anna plo Okay, ka'anna. wa ka'anna mana cả ka'anna wa ka'anna litasbih al-mu'akkad. Nahwu qawlika ka'anna zaitan asadun wa ka'anna ni maknanya tasbih roh muakkad ke okay. ka'anna tasbih ya, muakkad ke ka'anna ka'anna ni ya ya ka'anna ka'anna ni tasbih ya muakkad ya, ke Jadi giờ kia chừng lại tasbih muakkad cái do lại ka'anna ni nyu ya, jeng mai mình eh, uh, kaf kaf không cái không ăn nà các không ăn nà nhập bia cái cả ăn nà này nè, nè tên nét này chừng cao đấy bao nhiêu là cả ăn nà nó cả à, lết tasbih mà akat cao nó tasbih này rồi nó ăn nà nó mà akat vậy có thể là dày tun kal asad này à, kal asad mananyu uh, ờ, lek tasbih nah jene yau kaki yau kal mong nang oke zaitun kal asad ini kal kal asat, trên kaf ini là từ tasbih này bia hai cắt hai trường nhau học công nhau cái nasab isim rofok khabar ka anna ki Zaitan nih ka'anna Zaitan asadun jeng Zaitan nih isim ka'anna asadun nih khabar ka'anna ka'anna Zaitan asadun mana yun ini asal ini nah uh, anna Zaitan kal asad nih kal asad mana nih chừng cao nó lên tasbih anani lên akat rồi có thể được miệng cái này nè ừ. này cả là dày tên asat à chứ gặp nhà miệng đấy nhà mức nhà mức cao hơn mà cầm đi mà ờ chừng thua chúng lá này tìm về em lấy gấu rồi cả ăn là dày tan asatun gấu từ lại anh là dày tên cả asat cả cal asat ờ chúng ta Yang kaanna puluh ya. Walakinna. Walakinna lin istitrak. Lin istitrak. Vậy là con từ làng lại tờ pi nữa nè. Ờ. Cái do cái ờ, uh, Yunafi jumlah hatai mio nè. Yunafi hanau nyo puluh isbat hatai na Mana lakin ni Yunafi hakik talau nyo tan isbat hakik hatai mio. Nani yêu là istitrak nè. Nahwu zaitun sujaun. Zaitun sakir. lakinnahu bakhil nghĩa isbat ấy ya. à. Nah. chừng ah. tamid hầu ni isim lakin bakhilun ni khabar lakin nah ni senang mana ten mana uh, walaita nah nahwu laita syabab aitun laita litamanni Allah tu laita jeng laita ni laita lay ta nhìn tờ thua tâm ni tâm nhìn tờ thua thì sa taman nên lisay en lisay en ta ok yastahilu yastahilu husuluhu khen kia xa xa thì xa nhớ nó taman ni đấy nhưng khen kia xa xa phụ nó chừng ôm ấy khen phục vụ nó chứng ô ô ta hoa lại lấy ta sababa ai tuần gam ta hai cái lại lấy ta sababa à, lấy ta sababa cậu nói ta hai một chút lâu hiệp tan lâu hiệp lấy ta sababa ai tuần như lại ô cao đi nửa này hai bằng cái co à lại phụ phụ nửa này cao như ta lắp mà hai bằng cái co chứng chứng tâm ăn đi sao sao tên nghe lấy ta sababa ai tuần như lại ô ពួកសិលេអូតាមនេះសង្ឃឹមអូលែបោះបោះបោះបោះចាំលែបោះបោះសោះសោះនោះណាពួកនេះជឹងអូបោះជឹងជឹងអូបោះមិនទៅវាជឹងអូឡៃតែសាបាបាអាយតុនពួកនៅនេះតាហាមួយជុះផ្លោះយើងទៅខិននៅនេះពួកជឹងណាជឹងអល់ឡោះឡានគុណអានគេអឺយ៉ាគូលុនកែហ្វីរុនយ៉ាឡៃតានីគុនទូទូរ៉ាបាយ៉ាឡៃតានីគុនទូទូរ៉ាបាតែណាពោប៉ះគុំសង្គេយល់ចំនួនយើងយកតាមនៅការយើង rồi là cao tụ à lại khen chừng lâu với chừng nên khen bó bó bị phụ nên hiểu chừng ổ hà sa cái taman ni taman nin li say en ta ai suru ni ta ai suru husulihi mò mò tập phụ nên chừng tập bị chừng không nà <laughs> chừng chừng không nà mà sao nó cao luôn phà kiệt ataupun kaulun miskin yang kan hubu ki ngau so to lam klai de ki ngau so hu ki bưng hai hu a chu hai ô ta ha to ke la lai tali à cái là lai tali ma lan này lai tali ma lan fa ahujju fa ahujja bihi fa ahujja bihi cái cái boh boh kau hulu ya kana ngak ji atau à, kau hulu kana ngak samki kau hulu ngak tapi katakan ខិនហូមបោះបោះហូទៅពីពួកนั้นเนี่ยណាហូណាណាហូនេះណាហូណាណាកៅពួកងាអូគេបឹងងប់លោះប្រខិនហូលុយនឹងអាជីខិនហូលុយងាសំគីហូលុយងាស្លាហុំឡានេះអ៊ីឡាតាម៉ាន់នីលីសៃអ៊ីនតាអាស៊ូតហ៊ូស៊ូលីហោពីនេះកុំនេះទៅទូអាទៅឡាណាណាតាម៉ាន់ណាលកុំពីសាឡាម៉ាយ៉ាអស់យ៉ាទូអាបងនឹងកទៅទូអាណាតាម៉ាន់ណាណាតាម៉ាន់ណាលកុំ bisalamah. Ya ge, natamanna lakum at-taufiq ataupun as salama, Ya ge. Yah là ni je khen coi ta từ cái đi chứng ngôn này. Tì sa coi ta tì sa, phụ nan mustahil. Adakah dia tu a bagi kagang kagang husalamat dan mustahil? Kan mustahil mah. Lekau tu a kan hau ni ya, ya ge. Ataupun tempoh pelanya nahu. Kenau gai. Nan na tgai ya nat au ya nát nas'au ataupun nas'alu ni. Ya ke? nát kau tahu nas nas'ullah ha, nas'alullah lakum bisalamah. Ya emang ke? Chừng từ đang tâm anh này hậu dạ on hậu dạ khen coi ta ờ, mà dạ on. Chừng phải lùm đấy tụm giờ lên là tâm anh là công bị tàu phi là tâm anh là công bị salama vậy. Dạ, chừng khen coi ta này tâm anh này thì sao mà nà nhúc. Phụ anh hậu ông bằng gì bó bó tới chừng ổng. di tua nih boh boh tapi oke okay, nanti jeng walai talit taman jeng teman nih dua di jeng o ya kalai tas syababa a itu jeng erop as syababa ni isim laita a itu neng kabar laita Eh, wala Allah ha huruf akhir yang bi la Allah li litarajji wala la'alla litarajji nahwu la'alla zaidan qadimun wa litawaqqa nahwa nahwu la'alla amron halikun jeng la Allah cho nyum ta tua mà gai la là Allah kam ta tua mà gai gầy hmm. Allah ni jeng la Allah ni maknanya le ji la Allah ni tua mana mana tisa uh, ah, le taraji uh, ah, le taraji tituani uh, eh, at atawak le oke okay mana tawakko ne hui kauf ataupun isfaq ya kak men al isfaq hmm, ah, hui jeng le ji tisa le ji thế xong không hô yoga thì lại là Allah dày tôn cò thì mùn ní lại là Allah dày tôn cò thì mùn là Allah dày tần mình là Allah dày tan lộ là Allah dày tan cò thì mùn này nè ai rõ bận dày tần xem là Allah cò tím khâu bớt là Allah chừng pini tarot chi bó bó khen hầu là Allah dày tôn dày tân nà chồn ôi hà đập lại dệt như mày xong không lại hà dệt như mày chương ta chỉ bảo thì thua này hội mong mò hội nữa nè giờ tam này bọn nâng mày hội nâng mày hội nữa bao nhiêu lại này là Allah amran hà lì con này này là Allah amran hà lì con này này isem là Allah khabar là Allah chừng nên ấy lực tập bọc cổ nên nè mà xa mà hội bọn ấy là ăn là amron hà lệ con lệ hội tam lệ hội thì ôm ơn lắm vì là xa là Allah amron marid maridun nè là Allah amron maridun ở tô họ này ui hội ôm ơn nó cật gọn thao ok hồi cần mà cần sang không rồi nhiều gạo nữa hội từ nhiều gạo ờ hội nhiều à ờ. hội hội nạn này nhỉ chừng là Allah làm cốt an ulama là làng lại tạ li li ya tổng pi thế tổ làng cốt an này là Allah cùng tật takun à, ờ, sang không tha là Allah cùng tật takun này này tật takun chừng là Allah lấy tạ li li ya mà nó như tạ li li ya ờ, ulama lại tổng pi là Allah tổ làm cốt an làng lại tạ li li ya làng lại tạ li li ya thì untuk ya kau le dambai ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun cham le untuk pe ka kau wa chep pa wa chep tengok phong hơ eh, tan umat umat lau pe er eh. untuk pe ka phong hơ hu taqwa hoken le harap ona untuk untuk ia công chỉ lại tạ lý lý này đâm bay này lang lại harap chứng ô sang không chứng ô nhớ chứng ulama là Allah toàn Quran này tông pi về mà na lì lì à haki tak lili ya kong tila ne dambai onto leg leng hasa ajat kot kong hai ajat ajat ajat ajat hasa kot kong nyupai mana là Allah bagaimana ka anh na này và tất ta khi du وتتخذون وتتخذوا وتتخذوا وتتخذوا وتتخذوا مصانع مصانع لعلكم لعلكم هكذا لعلكم وتتخذون مصانع لعلكم تخلو تخلدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون معناها علماء لا تنبيه tempih Quran toknom la la tom Quran ni pe menang untuk tempih bang ya ho lang lang lang lang le harap jing oh lang le sangkhom jing oh ya ayyuha ya ayyuhan nas taqu rabbakum ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun li tattaqu យណាហូកិនសង្ឃឹមលីតតាគូលើកលែងហាសាអាយ៉ាត់នេះកត់កុំយកពេលមកណាកាអានណា Tong Quran ulama lah ni bapa itah mana nyote tong oh. Tong pih dalam Quran lah Allah ni bagaimana takliliyah. Kong telang lek dambai untuk lek leng hasa ayat kot dalam surah suara wa tattakhizuna masani ala allakum takhludun. La Allah pini bagaimana ka anna. Dan pong heng ngak sang pong pong ngak sang kekoh koh ka annakum. Hoken lek harap ona. Pong ngak sang pong pong ngak sang koh koh seolah-olah Pongheu ini dok kekal dalam dunia ini tên họ kêu lệ Hà Rập lại thọ cá lâu nè họ hay Hà Gang mà Hà Rập tôm Hà Rập tôm từng ra cái cá chừng biết cái chừng ôn bằng kẹp như là phạm bà phải ta nè phạm sang kẹp sẽ gửi như là là Allah tôm cút an tôm pi vậy mà na tạ lì lì à លើកលែងតើហាសាអាយ៉ាត់កត់តតលំស៊ូរ៉ស៊ូអារ៉វតតាខិជូណាម៉ាសនីអាឡាអាឡាគុំតខលូទូនហាសាអាយ៉ាត់នេះកត់គុំឡាអាឡាញពេលម៉ាណាអូខេកាអានណានេះយុទេតងកោអ៊ីតាទេមិនទៅដកប៉ៃតាមិនទាំងទេឡាស៊ូស៊ូស៊ូស៊ូលកេះប៉ាំងអស់ឡៃសង្ខំសង្ខំហារាប់ឡាចឹងចឹងទូមើឡាអាឡាលំពុតអានឡាងលេអ៊ុនតោដើម្បីងីបាំងមកអ៊ី តើបើប្រជិតនឹងកំផុងហើអើអនតុបទៅកំផុងហើតក់វ៉ាវាគេហូចតក់វ៉ាណាបែកកំផុងហើណាប៉អល់ឡោះឡាអាល់ឡាគុំតតកូនអនតុផុងហើហូចទៅប៉ោកិនសង្ឃឹមអូនណាតែយកអ៊ូលម៉ាលេឡាអាល់ឡាម៉ាយមងប៉នេះបើជិតងនេះប៉លេដៅតែអើបលោះណៅសង្ឃឹមហ្នឹងបាក់ម៉ាណាតេស្ទើយហ្នឹងអើយកគេអនតុគេអូអនតុគេកំផុងហើតក់វ៉ាយះឡែទីសូឡែ អល់ឡោះនិយាយអល់ឡោះលេកោដៅផងហឺអើបែកផងហឺហូតអឺសង្ខំជាងអូអន្តបែកផងផងហឺតកវ៉ាយ៉ាលេផងអើយតកវ៉ាអូម៉ាណាផងហឺកាតាស់គីកម៉ាណាអើជាងអុយណាយកគេអោអើយើងមិនណាហូក្លាំងអទូសាហូក្លាំងកាហារ៉ាំអត់ងាយក៏មិនហូតាស់គីកម៉ាណាអើជាងអុយណាយ៉ាលេផងហឺអើអើមកសៃអេអើមកគេបឹងអើមកអទូសាម៉ាណាយុតកវ៉ាជាងនេះសង្ខំនៅពេលនេះនេះ lên tập bốn lên nâng cầu tổ lang lại xong khom tha hà gặp lại chừng ô ờ. lùm bà bà lùm Ibn ibnu semin có lại à, sang kiti có lại tạt ô lùm gai gai trở lại là Allah tổng phụ an tuổi mà là tạ li li giác pi nắm bay con tọ lực lên hay sang ayat này con ala suara này và tập tạc sử dụng Amazon này là Allah cung ta anh na cung đó nên là ni bà phải ta mới nhau tới tông na hô tới la la'alla bi ini belah ya. Nah, jeng tua disalit taraji ditulis tawakko. Wala yataqaddam khabaru hadhil ahruf 'alaiha. Hakik mana hadhil ahruf ini? Ahruf sittah ni nah. An enna anna ka uh, la lakinna laita la Ah. wah haji uhruf enna wa akhwatuha. Ya penak ni senang tangan ni. Hadhil uhruf maksudnya enna wa akhawatuha inna wa akhawatuha kena wala taqaddam khabar hazil oh, ahruf alaiha maknanya khabar itu to telau di huruf to jemkas jing oh utahala oh, wala taqaddam khabar hazil ufruf ahruf alaiha berlaam kan inna inna ki inna zaidan inna zaidan qaimun này chúng ta tham đa như này mà này cover này này cover inna này la yakatkam la yakatkam cover Uff, uf ahruf alaiha cover đi mai tổ tâm ni ô chứng cover đi mai tổ lao thì ni ô chứng được đấy mà nói chỉ là inna qaimun zaitan ô chứng in qaimun zaitan chừng ồ chồng à ta bon từ là uh, kena in zaitan ha kana zaitan qaimun in inna ha. zaitan qaimun inna chừng ô gai qaimun in zaitan ha chừng ô gai chừng hô ta sa ni ni ni vì nãy con như là bảo tạp cái lại wala yataqaddam khabaru hazin ahruf alaiha wala yatawassat bainaha wa baina ismiha. Tốt trong cái hội trường ở gai. Nih ini nih metode cemkak di orang nih. Wala yatawassat bainaha baina inna wa akhawatiha ni wa baina ismiha jeng orang. Nih wala yatawassat hakik yatawassat nan Syekh bin ini. Wala yatawassat al khabar. Nah wala yatawassat al khabar. Ha. Itu e fa'il di bawah nah wala yatawassat al khabar bainaha baina inna wa akhawatiha wa baina ismiha. Nih, ya ketegakkan ini. kau iman cingo Illa iza kana zorfan Illa iza kana hakik kana nih. Ah, iza mumtah iza kana khabar nih. Ah, mana isim aja ya nan. Isim kana ya nan. Illa iza kana khabaran zorfan au jarran wa majruran. Nahwu inna ladaina angkala, Inna ladaina angkala nih. Inna ladaina Ankalani cái này thì là cover đi thôi chúng ta chỉ có này này thì là inna có em muốn dạy thần chỉ có cái do là cover thôi chúng ta thôi tại antara inna tan isin inna mình lật lên cái cover nắn giọt này này mà tôi chúng ta chừng này thế nên cái này thì là à, inna có em muốn dạy thần o, ồ cover mà tôi chúng ta chừng ồ này này cover này này này bớt bớt bớt giọt giọt trứng trứng ăn ăn lăn nào nào cái nên លើកលែងតែ cover នេះយត់ fan ជឹងជឹងអង្កាឡានហ្នឹង isim isim inna ណាជានេះនេះយត់នេះពី cover គេ متعلق بمحذوف cover inna ណានេះនេះ cover inna ណាជាង cover ពីនេះនេះគេនេះ ظرف أو جرا ومجرورا cái này nè ini jarran wa majruran ya, oke. kata inna fi dzalika la ibrah nih inna fi dzalika inna fi dzalika la ibrah nih la ibrat la ibratan ini ini isim inna ya nih nah isim ke isim inna ya, ya isim inna ya nih ពីនេះនេះយើងកងលេខ cover នេះជាងត្រែនតាក្លៅ cover cover យើងលេខ cover giọt cover ជើងមួយជ្រូតសក់ជើងគេនិយាយគ្នាថាបង្កើត cover ហ្នឹងញុះអែកតចំកើសជាងអូតតែអន្តរអ៊ីនណាវ៉ាខ្វាទីហាតានតែអន្តរអ៊ីសិមជាងអូនេះនេះ cover នេះនេះតចំកើសជាងអូតអវលកិនជាងអូកាយតែពី cover របស់យ៉ាស់ឡែ cover របស់សក់ នេះយកលតៃណានេះសតនេះខបតតចំកជាងអតបនជើតប្រមជ្រូតនេះជើតប្រមជ្រូតតចំកជាងជឹងជានេះជឹងអហាមកបងគេមកគូជានេះជឹងអគេយកគេគេយកខបតតចំកជានេះជឹងគេយកខបតយូណាសតជានេះជឹងខបតសតជានេះជឹងគេយកខបតយូណាគេជើតប្រមជ្រូតច្បាស់ណាអូខេ Senang men kan kenal kenal men nyoh kau itaki lo. Al mawadi allati yata'ayyanu fiha kasru hamzah inna. Oh. Train ta inna anna. Bila tu yau ga inna anna. Ke ga no paman paman lo ga. Nhưng ta kau itah nyoh tu kenal le. Ni kenal ho kau itaki ho oh yau kenal le. Bila je yau inna zaitan. Bila je inna zaitan kau iman. Bila je eh, anna zaitan kau imun. <laughs> oh nhầm thà nhưng bữa nay bọc mà bọc thế Allah tí gia ta ai dân gia ta ai dân này gia chip nữa gia chip phi hả hà này phi mà bọc thế nên kasro hamza inna okay, watata ayyanu inna an maksura nih watata ayyanu wajib nah tajibu saya lihat tajibu watata ayyanu yani tajibu inna al maksura lebih ne bimlani dạ, ya wajib ke inna maksura thì inna thì anna chừng ở cái fil ibtida to awal jumlah mang yên to awal jumlah thì sao sa uh, inna này và chết inna mang yên inna và inna maksura thì sao cái fil ibtida mana ibtida kalam nữa bố thì làm cái đi inna zaitan để phải anna chừng ở inna zaitan có imun atabona jihon ya kak men tisa ya ka Allah la inna anzanna okay? Allah lagi inna này inna inna an zalna này inna này to awal ở này inna atoina kal kosat kìa này hay là phải anna bo chừng okay? chừng inna ជាង inna នេះទៅមាន na នេះ isim inna ព្រោះ jumlah នេះនេះ khabar inna ណាជាងទីសាទៅ awal jumlah ataupun jumlahnya keloh kau jumlah keloh keloh kau punya ខ្ញុំកម្មកៅអូខេនៅតតាំងលេត awal jumlah អូណា jumlah ហាសាញទៅហាត់ថាជួងកៅទៅវាញូយល់លេងដាច់ dialect ទៅកៅណាណាអឺឧទាហរណ៍ចលេគេនេះអឹកក្រឹមសៃតាន់នេះឧទាហរណ៍ចលេអឹកក្រឹម ni akrim zaidan Lo này, nih berarti lại fa innahu ini fa inna ini fa innahu fa annahu chính ona à? fa innahu karimun nih thế này, vì ní phải fa annahu chính o trong nhớ cái do cái như to awal jumlah fil ibtida là ibtida boleh to awal kau na cái jumlahnya kelah kau ya ah kelah kelah kau ya ô thôi cho vậy inna zaitan taliban lo cậu yên đi lo na inna inna ờ, cái cái ờ, taliban mudarrisun ha ha kha taliban mình ok inna zaitan taliban lên gặm lụng tôi khan hả đừng à nah tanya nah jeng tela tela uh, eh, enna maksura enna ba enna nah ibtida ingkala maksudnya to di awal jumlah ataupun itu ke jumlah kare jumlah sekelah kelah ke Enna zaitan talibun zaitan dia kan saya pelah nah enna khalidan mudarasan jumlah sekelah kelah kah pelah ini kan to awal jumlah mana tapi yang itu ke jumlah kira jumlahnya kelah kau ya chứng kêu chạy in này thì xa ok thì tua ba'da ala allati ni wa ba'da ala thì tua wa ba'da ala allati yus yustaftahu bihal kalam nahwu ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ditua, hmm, ditua ke uh, ba'da ala pak ba'da ala ala ini ya ala tambih ini ya allati yustaftahu bihan kalan, ala in aulia Allah la khawfun alaihim wa hum yahzanun hatain hatain ala ini ala inna pokoknya nih ini inna Allahi bihaqid ayat chừng bini inna ni tọa tại mong ala ala yêu huruf tampih ni chừng ala hà tại mong ala nó chạy inna chừng thầy phạt Quốc An kia nè bao giờ lại ờ, ala innahum humul musidun walakin la يشعرون وإذا قيل لهم لا تسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلحون ألا إنهم هم المسجدون بيكا توا تاي ما ألا نيني إنا يبا أنا جن أو بأ أنا جن أو ألا إنهم هم السفهاء أوكي ألا إنهم ني ألا إنهم ني ألا إنهم هم المسجدون أوكي ني هم المسجدون đó ayat itu hawa ala hake innahum humus sufaha nhân cái làm cốt asura baqarah này này chính hai tay mang illa bao cái này hai tay mang ala này bìm la tầng pin này cho ba hết thì thua ok chính là thầy mà ala thao lệ bìm la vậy ô thale malika lại ala inna cái inna zaidan maridun giờ là bấm đất miệt thâm đa cái ala inna hoặc ala anna on về thao với ala inna zaidan maridun lúc mà khan là ala inna zaidan maridun ala inna zaidan mutazawwij chứng ala in hay tại ala in này thì cloud bạ ta hay su này việc cloud bạ ta hay su về thường hay thấy xấu dọc chẹ chẹ bìm là hay su chả lách tú in là dày tan chả li sồn cả thọ mò lại cái đấy cả thọ mò lại cả thọ dệt thọ là thọ cái này như nào nhỉ này in là bao cái chả lách tú hay su in là dày tan chả li sồn cả thọ mò lại dệt thọ lá cả thọ lá mò năn đi dệt thọ mò lại cả thọ mò năn đi ừ. hay su gặp nhiều luôn hay su tu wa phích wa phích cái mereka hijab mereka hijab kayak ya chứng hay su in là mà này giờ lại ăn na trong cái này sắm khăn nó từ gạ khi ta gạ gọ gặp gạ hiện này ờ thì pa ta ta qasam giờ tiệp bi inna ta ta al qasam giờ có Allah lại hamim wal kitabil mubin boh boh vào này vào vào qasam ở này yết yết nih iya vật tolo nih wal kitabil mubin ba ko samo nih inna ok, về anna chứ có nè à. bên kitabil mubin inna phim là ba okay ba ba wal kitabil mubin rồi không inna chứng ba anna chứng opi nih ba inna tên đấy ô sao ra yasin kìa này Yasin wan Qur'anin hakim innaka apa annaka jeung oh tayo ki hatain sumpah na wan Qur'anin hakim po sumpah Qur'an innaka bo la innaka và annaka chừng có và innaka annaka chồng chừng đi vào chết dạ chạy hạt tay mừng và bạ tal câu lì hạt tay phục nội to là inni abdullah to là anni chừng không chừng thì bạ ta al câu à, do vậy Allah lại co là inni Abdullah co à, là gì lại co là dày tốn ô tôi hỏi thì gạ này co là dày tốn innahu marid la yati al yom ô tôi này nghĩ tại em co là cái này co là mudir هذا الأمر إن هذا الأمر واجب hiểm atau muhimun bo inna pi inna so anna je je te pa o te thao koi te hor gai bo na ga ti tai pi ni giờ lại khe gạ quá nó cái đa băng luôn này giờ lại le gạ go câu bằng sa gai gai bo gạ thông nữa cái go gam gì đa băng luôn này je ga như vậy bớ lại to tay mà co là như chạy ăn giờ lại co là dày tuần ăn là hồ chứng đấy ok ờ ni co là tay mà co lắm sau lại in là hồ vậy អឺចឹងញូតលលពីកែតែមានមនុស្សមកញូហ្នឹងប៉តាមកស្ពុតដូចណានេះហើយតែមកកាឡាក៏វាម្លាកែថែមកនេះនេះថែមកមកសិននេះមិនណាប៉ហើយតែបាក់តាកាឡាសូរអេក្របាអេកាឡាណាកាឡាគេហ៎សូរអេក្រណាកាឡា innal insan về cái ok ăn não nè như nan kìa <laughs> kalla innal insana la yatgha ok ăn não nè to ke hatai meng hatai meng hatta hatta hatta tegak mubab faitah man sebab ni tegak lo lo ni hatai hatai hatta hmm tegak lek mari to zaitun hatta hatta innahum hatta innahum la yadjunahu la yadjunahu này hai tay mà hatta này rồi đi tập lô xin mari to dày tôn hatta innahum la yadjunahu mà nó dễ như quá như quá tạo ra sơ người phong ahli cruza nhau hồ song không là như thệt ồ hà harap lại phong như thệt ồ chừng hatta innahum hồ cái bà hatta annahum nữa hatta innahum chừng theo mức năm là bị chu chu nữa cái nào chừng trang chỉ bật tạp tay tay có thể khăn thêm rồi ừ. tọa ta hatta marito zaitun hatta innahum la na yajjunahu nói anh này nè pro ờ, taimanan wa iza takhalatil lam fi khabariha nahmu wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun bị ni ờ, công là tỷ lệ xâm pa lột tạ kỳ tùm bang đấy hạ bang mình tòa innaka la rasuluh wallahu yashhadu inna al munafiqina lakazibun tòa bang tawkid chừng wa iza takhalat lam lam này làm cái mắc xuất lam làm al muqtada yêu là làm làm al ibtida ha làm ibtida làm ibtida yêu làm ibtida ka hu ờ, làm ờ, làm muzahla ka hu ulama im dengan làm ibtida ka ờ, hu ataupun làm al muzahlaqah muzahlaqah muzahlaqah làm bị nên học cái tông phi làm đó vậy là ta khó lát làm là một ittida phi khabariha inna wa akhawatuha Wallahu ya'lamu والله يعلم إنك ya nih habis lam teman ni ya inna ni wallahu ya'lamu innaka la rasuluh nih innaka la rasuluh wallahu yashhadu innaka innal munafiqin lakazibun Tadi. ok tôi phải mà qua thế là biết cũng phải in nào rồi hiền ni chập đâm thì phải ờ, là biết cũng phải ăn na bằng ờ. này ni con lại al mawati allati yata'ayyan fiha fathu hamzah inna mà là biết là biết con và chép giáo chép việc bạc annanan watata ayyan watata ayyan ni watajibu anna al-maftuha một cái anna al-maftuha lebih ke nương tisa sa idza halat mahallat fa'il idza halat mahallat fa'il idza halat haki halat nan haki nan idza ha halat ke <laughs> anna nó từ phải anna này إذا Halat anna mahal al Ok, okay giao ca Allah là awalam yakfihim anna anzanna này awalam yakfihim anna này anna anzanna này nghĩa là Arab làm làm làm đấy ờ, nên phải em một tòa đấy mặc dù làm như này chừng hôm đấy là cái mặc ôn hì cái năng đấy hôm mặc ôn hì đó nó bốc pha e luôn kìa là phi ni công thọ chùm là ni công thọ là phi pha e tự yêu là master mà ông vào công thể phải bảo anh ta su mu khay rồi là công gây tàu nên bảo anh ta su mu khay rồi là công tạo viên master thế này awalam yakfihim inzaluna nih mana asal awalam yakfihim inzaluna nên bố an an hong hong hong phải là tạo về trường master đó này này nên nên cái cái tàu thì master cái master mà awalnya nih rồi nên dia master cái sore heo rồi vào ini nih master sore nih <laughs> chừng bao nhiêu tập đi phải là awalam yakfihim en già luôn này này en già luôn này chừng pini tao file lên này chừng là này chừng pini giờ ăn nha tên mấy oh <laughs> spell này giờ lại từ hai bang xa bang xa dắt phi hôm nay bố file dắt phi đi phai một tờ đây mặt zoom bị làm vậy này Bộ file, ông mà phone bị hi này hôm vậy này này hôm Bộ file phai cái cả bố phai rồi pini ở này Anna này pini tao chấm phai vậy này tạo hiện mạch tới cho nó in giả luôn tin là avalam yak fihim in giả luôn à thì hụt nọc ở men tuôn con an cao về cái phòng nhau nấn thà kia file pini ni piton ni ye afi file này bảo là iza halat anna mahall al fa'il ni kan fa'il mahall fa'il hmm ừ. seulah mananya ờ, abalam yak fihim inzaluna à ni ya ừ. Iya lagi enggak jumlahan senang pang tuh nih. Ajabani. Nih. Ajabani an nih ajabani anna nih. Ajabani an yan jaha zaitun. Nih nih fi'il ya Jadi ya nih maf'ul bihi nih ya mutakal maf'ul bihi ini. Dan apa fa'il lo kayak? ni con yêu lệ tạ về cái ni tạ về từ master a cha naja na cha hu dày na hu dày tên bơ phai e luôn cái ni a cha bơ phai luôn cái ni e naja cha hu dày tên ni bơ pin ni ăn cái ni ăn cái ni tên cái hơi cốt an thì lúc mà đa tăng xem giờ liếc chừng trăm trăm phai với pin ni ni à. ke disa di thì jol ditua. thì di giờ ya au mahallana ibil fa'il au ke ni au halat anna mahal naib fa'il ini di tua ke au halat uh, eh, au mahal ke mahalla naib al fa'il nih au halat nana nih au halat anna nini pini itu ya bini hoyol tuh fa'il bu au halat anna mahal hmm, jadi halat anna mahal fa'il ya au halat mahal na ib fa'il ya kaki Allah la qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin oh. qul uhiya ilayya ilayya annahu annahu này istama'a nafarum minan jin ok này này ohia này phải cái này bị nào mà chối này nếu yahu phải yahu na phải liền cái giờ biết là phải bị nào mà lôm nhau phải bị nào mà chối yết ta này phải liền bọn này phải liền bị này bị này bọn tệ tụ phải ăn nà này này này này bị này tạo về ol ohia ilayya istima'a ya ya istima' nafarum minan jin dengan jeng pini jeng jeng nakin erop jeng gini naib fa'il ya kajuan ini fa'il bina majhul apa naibnya oke ini ini jeng pini ini trong bina fa'il ya jeng ba ul uhiya ilai annahu ba innahu jeng oh Okey, tipa au mahallan maf'ul. Au kainan mahallat al-maf'ul. Au au mahalla al-maf'ul. Này pini mai con người, au hallat anna mahal naib fa'il. Au hallat anna mahal maf'ul. ណាជាងយូតយនេះយូតតាក់ទៀតណាកនេះកងហុយម៉ាហ្វូលយកក៏គេអល់ឡោះឡាវ៉ាឡាតាខោហ្វូអានណាគុំអស្រាក់តុប៊ីលឡាវ៉ាឡាតាខោហ្វូនេះតងពីនេះតាវិញមិនស្ទើបនេះវ៉ាឡាតាខោហ្វូណាអានណាគុំហ៎បោះគេបែអានណានេះនេះអានណាគុំអស្រាក់តុប៊ីលឡាអស្រាក់តុប៊ី Billah ni ni. Uh, anna ni pi ni. Pi ni ya kong letak win mai terjeng ke cuma ful bihi ni. Wala tafahu ke takhafu ni vào ni vào vào vun jamaah hay fa'il ya. Bo maf'ul yo ke pi ni ya ni. Anna ni bo nya lek kam maf'ul ke. Tak thi nya la ya ba tak win mai cuma master nyu. Pi ni samkhan long tu ba pi ni ya tak ya ya start pi ni ni. Wala takhafu Isra kopom ini. Ni ni ngak jeng master na. Asroka jistuku Isra kok. Hmm. Nah, suka wala takhaw annak Isra kokom billah. Jeng to Isra kia ni. Ka ke câu ka maf'ul bihi ni ni. Wala takhafuna wala takhafuna annakum asyraqtu billah. Jeng takwil masternya jeng isrokakum au dakhala alaiha harful jar tipa au dakhala alaiha alaihan alaiki ini ala nana ke harful jar ah to sam lo masa masa tipa au mahallal mubtada au mahallan mubtada Nih, au pini bang, ya pini au halat anna mahallal mubtada. Hmm. Nahwu wa min ayatihi annaka. Okay? Wa min ayatihi annaka. Wa min ayatihi annakan ini annakan min ayatihi ni yêu kia ni khabar muqaddam ni còn ni ni to tam mubtada ni chừng mubtada mới chỉ với anna ni và inna chừng on nè và anna và min ayatihi anna to anna ni to tam pi mubtada oleh nan ni wajib yo ke thế này họ ờ, thì mơ yếu thì mơ au ta kho la alaiha au ta kho la alaiha alaihi nan ala anna nan harfun jar ok giờ cái zalika bi ăn, ok zalika bi ni pa này an annallaha huwal haq này nơi anh na nơi cho trăm ừ. cái ca do à tại mình vô Roger tâm ơn má giờ anh này em này thì ngon ừ. này chừng tiếp tâm ư gương phào thế phải là và chết cái anh na rồi hiểu và chết tại anh na rồi hiểu thế nên mà qua al màu المواطئ التي يجوز فيها فتح همزة إنا وكسرها فهو تو تو فإنا كهو أنا كهو وبني ويجوز الأمران أوكي أمران بنا إنا كهو أنا كهو Ờ. anna có hú và inna có hù và anna có hú inna có hù fa iltiza ni fa jaza ni nahwu man fa coba jazane fa kong nyu jawab syarat nih nih man ya ya yang ya itu kan man amila minkum su ambi jahalah ila kaulih fa'annahu man nih satiyah ya này, như vậy wow, nhưng ta ta chấp vật như vậy ô ta hỏi là man man yết ta man yết hấp của ta để xem năng như man yết hấp ashab thế này này man ini man satiyah ya này ni fa'il syart ni ni ni yo ke jawab besar ya ke ha jawab besar ha uh, jawab besar ni habilah satiah ni ya tenan meye yah la janai o ya dafa udah lagi man satiah ya ke man ijtahada janja ni janja ni berjawab ke ni ni man man ijtahada yanja lo na sa cái lên khất nào như oh, này ô lên khất đào fa ô thao lại lại man ijtahada fa innahu najihun Pini ni fa innahu kahu fa annahu kahu. Pini kau tip menjalih ha tung Tuhan. Lihat misal untuk jejol ayat Quran. Nih, habis leman yo jam ya ta fa'il syarat jawab syarat. la Jahlahu tiểu sa đát đó tự dạo chạy chạy cái pha trở giả như là pha trở á như pha cái pha trở giả này nếu như ajan này thì tháp thapang man amela min công su am jahala hay cái đấy mừng phong hơi công nhiều ngạ phụ cái gia không to pha ăn là hổ bố trở vật nhiều cái pha này như pha trở vật này này này này man ijtahada fa innahu فأنه ناجح فإنه غفور رحيم ini tengok ni pini ni dia gaim Quran tu fa fa annahu kahu fa innahu kahu kan ya pini ni man ijtahada fa innahu najihun atau à, fa annahu najihun hmm. hmm. Giờ là on man là man man kia cả co giờ là chạy man chừng giờ là hỗ trợ vập sarat ốp mực pha này nó pha này này có lẽ man ato ani u tờ hò này đi nhưng tôi yên đi man ato ani man này sarat ya nih ato ani này phải luật sar ya nih hay hay như tao ạt cao như tôi cao pro te hô cái te hô phe te hô tiền chuyện ní ó te lại pha là hù đi pha như pha trả giả dạ như này giờ lại pha ở chứng man à to này là hù chứng ổ giờ chứng ổ pha này cái pha trả giả này bây giờ cái này man istahata phải in na hú áo pha ăn hồn à chỉ hồn Bọn Nabi sallallahu alaihi wasallam lại man ato à, ani faqat ato à, Allah. Cái gọi là man ato à- ani là bố fan trường hợp cái hậu ở ta pha vậy vậy đó này ấy ato ani faqat to Allah hu pha ở trường ở trong mọi người nãy pha này cũng yêu pha trả giả này kinh pini phải pha ăn na hu cả hu phải pha ăn na hu cả hu này, nè khai được khai khai được kira rõ anh à, nè à, chừng yêu cái này, mình ít pha pha ăn na chỉ hồn ăn man ittahada na chỉ hồn ka hu fa annahu pha ăn hu chele fa innahu pha ăn fa annahu ka hu chứng gì thao là hô tông thúa tự bó không gạ cái tê hô lại người không ngồi gầy ừ. ok hai tay măng tì xa lo hía hai tay măng pha cái tì xa hai tay măng pha tè giả dạ. tì túa bạ ta iza fuja iya bạ ta iza fuja iya nahwu kharajtu fa iza inna zaitan qaimun ma hakik mana fuja iya tọt thọ thọ nào chăm này tọt thọ nào ô ta họ lại nên ta bằng này cao tập bịa mừng sáng tọt thọ nào duyên là tọt khả não và bằng này gì em nhiều khi tọt thọ nào ấy tọt này gì hô thao khảo sao cái nào nào tôi chỉ lan tọt thọ nào tàu không dệt cái nào tôi chỉ lan tọt thọ nào tàu không tàu lùi nó như pha pha cái này ida à, iza cái iza fuja iya hay nè iza temta iza shatiya Iza ja'a nasrullahi wal fath fasabbih. Setiap minta fa jawabnya tim dia kan ini. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Boh jawabnya ke. Iza minta iza hakik satiyah. Iza satiyah itu nih. Utah ya ayat kan ini dan pak. Ya senang panggilan Utah lila iza ja'a zaitun. Nih, Satya hay này Phật biệt này Tiếng nói pha này này Hãy biết là dệt mãi Hơi khang cao hả Dạo hô pha này bao nhiêu Hô là Ida cha à dây tôn ạc biệt này ona Ida cha à dây tôn Phật ạc biệt này Cái do như Satya những dạo tầm đã pha trở vập như nhiều Này pha này pha kia này pha Satya Tây pha này Ida này hả này pha Ida này Ida Satya Tây pha này Ida Al-Fujaiyah cam lại tọa nhỉ tọa thọ nào nhỉ sập tè hả cô lấy sập tè à sarap tè <laughs> hơi hơi tuần được biết thọ bằng trăm ổ sập <laughs> tè thọ thọ nào em thọ bằng cái thọ thọ nào thọ bằng bên đấy em lại thọ thọ nào nè cái nào tôi tôi cái nào tôi pung nào tôi chỉ là thọ thọ nó tom imam ờ, ok thọ thọ nó tom tuôn dệt à, nó như thọ nào vậy này à nào, ta không tuân masjid phải ra imam rò kẹ à cầm mũi sầm kỹ thôi nó bôi imam đồ cọ bật nhé nếu giờ ida phụ cha ia này tọa nhằm lại tọa như là như vậy nữa ừ. bao đáp lại phụ chị tu nè phụ chị tu bi, à bì khabar như này chả mì nó gang ạ vậy có tọa spras ấy như cái bao tới được vậy á hai spray nè nó spray nữa này 嗯。 <laughs> chừng kharajtu fa idha ni idha ni con idha fuja iya này po inna cái bài inna có hú bài anna có hú kharajtu fa idha inna zaitan qaimun có hú kharajtu fa idha anna zaitan qaimun có hú này fa idha bo inna ni idha ni cái idha fuja iya này câu tập hiện mừng sang, tổ tổ nó po diệt tổ từng cái nó po bằng sang nhé tổ nó cái nó nhiều nữa nhiều sang nữa fuja iya hết cần kan setia ona hả ô phải giá pha nó hô cái nó pha nó thêm xong khăn y giá mình thêm nhiều y giá khó rót tu y giá dày tuần biệt biệt đó hô ô thon ấy hô hô dạo hô pha nó cái nó mang chạy về nghỉ băng mà khó rót tu mình ăn bệt ô thọ y giá dày tuần này y giá dày dày tuần y giá in in là dày tuần bel bab này này có tập biệt sang nữa tôi tôi bố diệt tôi cái nắp vào bằng đi mana melepi kong haroce anna kahu enna kahu wa iza waqa'at fi mauti at-ta'lil nah lepi kong ta'lil con ti yêu lại cái nên cái do ataupun untuk ni ni nad'uhu innahu huwal barrur rahim phong kau ngai ibadat napa Allah ataupun phong kau doa napa Allah innahu kayo lại bo tak li le kayo lại kerana lại sepiak-piak Allah nan je po kong phat phat xem tan phat phat anit nam bo ke chứng innahu ke nad'uhu yo ke ting nad'uhu kayo lại bo tak li li ya ke ha kayo lại ya Nabi và Nabi sallallahu alaihi wasallam là la tạ cô lô nên la tạ cô lô à la tạ cô lô la tạ cô lô bi bishima vậy kệ yêu kệ phải en na shaitan à ní yêu kệ này pha kệ này tạ liliyah này la tạ cô lô bishima phải en na shaitan thong tổ bưng tổ nhầm hằng ngân yêu chui yêu kia pha in à, sài tòn atau à, pun pha ăn na có hồ vậy bố ta lì lì ra cái yêu kia chừng nabi sallallahu alaihi wasallam khạ thời về bưng ngân ngân yêu nhầm ngân yêu đó cái do là làng cái đấy cái do lại tuyến này này mà ca chừng ôn à tới hai tuyến là nên cả bóc phá thôi lại mà ca tụi pin chứ <laughs> pha nhìn ta pha sập sababia ta pha tạ lì lì ra <laughs> ta pha up a à, ti pha <laughs> ta pha cái chừng cái nó bó pha lại mà cả bó pha mà mà cả chứ không tao làm cốt an nhầm ta là pi công công sa bà pi ta bị tiệt ra thì bạn hôn nó phải ta hay ra nhỉ ok chừng yêu kia chừng nó bị khác với bưng ngân yêu à, bưng ngân yêu nhung ngân yêu không cái giò nè cà na vậy nè đòi xa nó đòi xa đấy ờ. tôi ăn vì nó gì nó sao tè hả nó sao tè ruột tè nó sao tè nó ok chừng labbaika innal hamda wan ni'mata lak ni labbaika inna ni anna kau inna kau gay kayo lin to pi liliyah ya ni labbaikana ke bana labbaikana ijabah pak tak ijabah mana Allah subhanahu wa ta'ala pedal dengan jio nih protela ho ijabah pak tak ijabah tutulnya cam tetulnya tetulnya hmm. ya ke jeng tetulnya tetulnya ni nih kecuali innal hamda nek ni'mata lak ijabah tak ijabah Oh, tadi nangak umrah nangak cita, tak labbaik Allahumma. ijabah ba'da ijabah tawasib ke mungkin Pak Yasin dekat tu ha tung cepat pelah ya pi layak pa inna pi layak pa anna pi layak harus pa tua tua pa inna kau hu anna kau chừng surut ma tashabuhu lamun ibtida chừng syarat syarat công tế tiện làm ibtida tâm chừng cái này nè Bộ từ làm cái này là Inna zaitan la qaimun Innaka la Rasulullah Allah lại nè Wallahu yahitu innal munafiqina la kazibun Pi lấy cũng chỉ thế Chỉ chạy làm được chừng Thế là cái này Thế là Inna Inna này zaitan này Inna zaitan ông này La co này làm này La co imun Là bị lấy cũng làm này tầm mơ chừng Thế là Tại bạc pi này Thế là bị lấy làm này tầm mơ chừng này in là dây tần là coi mình biết chạy làm cho mời chứng họ cần chạy tùy tai ở những tài là biết con dạo chạy và tắt khô lô là một ít tì thà con chỉ yêu là một giả là có hậu làm ít tì thà có hậu bạ ta inna mặc dù rồi phạt cọt ala arbaati asya maknanya lam ibtida ni temu hatai meng inna maqsurah faqat inna wa akhawatuha ho na tengok inna faqat menhau do thì phải phạm kana wa akhawatuha vậy cái hay không phải là kana zon zonna wa akhawatuha chứ không inna wa akhawatuha thế không phải là anna wa akhawatuha chứ không lakinna wa akhawatuha chứ không chừng kana nó yêu là ummun bab bố thì phải kana nhìn ta khó sói như vậy cái công akhawatuha hu ồ vậy cái thì phải lo hiểu chừng inna cái đấy nhung ta khó sói nhung ta pu bị xe nhú haten như hu ồ oleh yana cái yêu inna wa akhawatuha cái do inna nó ummun bab mà nó maknanya kol bahak bang nyu nan ataupun me bahak bang ya to nyum ta pi se ka yo le nyu nan ma gang me gang nyum ta pi se nyu ka yo le la mai tamu tu ngo en na men ho tamen tamu tu ngo atien ho tamu tu ngo ma ho tamu tu ngo nu cha ho mơ tu ngo me ho ataupun mơ tu ngo nu cha ho dia senang pang nan Okey la wa tadkhulu la mun ibtida ba'da inna an maqsura faqat ala di Asia, Ba. Bisa ala khabariha bisatti nih muakharan musbatan. Nahu inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ya nih. Lam ibtidaknya temel tengok khabariha. Khabari ke nan? Inna. bisa kaunihi. Hake kaunihi? inna. Hah? Ini nih kau di khabar nih, tuh khabar nih. Bisa dikau nih khabariha nana. Muakharan. ke ke saya pina ngat tua senang pisarti kau nihi aki à, kau nihi nan dominan kau nihin khabaruha hmm. Ừ. muakharan musbatan sarat nhau thì sa làm thầm mơ từ ngọt khabar như chứng uh, à, ala thì sa uh, à, tu khôn ala kia Astagfirullah ala khabariha ala khabariha ala khabarit ke dan innanan bisati nih bisati kaunu khabar nih hunan kaunu hunan hake kaunu hanan hake muakharan bisa muakharan serat bisa di itu musbatan Tele tua bong lebih tam kau kayak musbatan. Musbatan ini. Dua syarat. Muakharan mananya musbatan kai. Pertama. mau muakharan atau atai. Muakharan anan isim. Nah, muakharan ke anan isim nan. mau binan muakharan ke muakharan an an isim hai mana sarak khabar na to atai isim hai tene ok prana musbatan hai kan manfi ona ile manfi jingo musbatan boni boni seseran mu akharan ha musbatan hai ye ye nahwu ni inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim inna ni harfu tawkid ni nang đấy ah. oi isim nyo rabbaka isim nyo ya Oh kabarnya ke ya? Sari. Dan ya? Oh, Iya jumlahnya genap syarat ke. Kau mau muakharan. Wah sari ini tau ada yang isim rabbaka ke? Ada ya ke? Karena musbatan hukum mamfiyo oh, jumlah musbat kan jumlah mamfiyo. Oh. Dan ya? Jeng harus temen lam nih ini ini. Oh, iya. <laughs> Atau iya bini ya. Enggak nih senang panggil. Enna nih nih. Enna dày tán co imon ni n dày tan co imon sarat nhau nắn lại làm tâm mơ từ ngọ từ ngọ kia từ ngọ khập bớt như chừng nắn sarat nhau tàu lúc khập bớt khập bớt ni ni ni ni isim kia isim enna cho nên à, khabar enna sarat nhau khen nhau phải cả cả cái cả khabar này ni muakharan ta'atai. Ni ni ni boh ta'atai on ni. Tên nghe? Ta'atai pi ni tamơ khi chừng làm cái tamơ chừng ni. Ni làm cái tamơ inna zaitan la qa'imun. Yah la ya. Cho ni bị thọ pi ni tamơ chừng on ni inna la qa'imun zaitan chừng ở trong như này chùm là ni ni. Tên đấy? Nập sarat ya. Muakhar Ma'akhad dia. Ma'akhad maknanya tu atai isim dia. Musbat musbat dia ni ni. You can manfi yo. Musbat. Can manfi yo no? Musbat akan manfi yo dia. Tên là đến là gạ manfi rồi bằng. Em Bạn đi xét Musbab nó cân mạng từ xe rồi N dày thần Co imun này Thầm đấy Này musbab bởi cái Mà khát nhé musbab chừng Nên giao cái này giờ Mam phi Giác lên tiệm ma bị nêm này N dày thần ma co imun Điều mam phi cái Làm tâm ơn đi chừng ôn này Khi lại năng nào Tabang tabang ibaratnya nah. Ini lam ini legak gom gini nih lam ini mau pilih cengkong trong gini. Ceng nyu kenap tua syarat nih gini. Mam musbat nih mus khát kabar này to to atai isim mà jumlah nih mam musbat oken mam fi oh mana kan oken jumlah pak diset oh. Ya là chỉ en zaitan ma ko imon chừng ngon làm mới mới chừng ngon nè tene jumlah chữ giao bị làm tôi mới chứng ổ giờ này gạ tôi mới giao giờ này n là dày tan ma coi mà tức là n là dày tan ma coi mà dễ nó hụt tướng ô n là dày tan ma na chỉ hồn dễ nó hụt lòng cảm ô chừng ta ta tapi giờ là chỉ cần thêm làm thì đi mới chừng ổ cho bài mới nè ờ, ok សំខាន់ធ្វើប៉ាំងអបោះនេះ inna rabbaka la sari'ul iqab អ៊ីសឹម inna ខបត inna តោះតៃមកអខតនេះជឹងឡាមតមើជឹងនេះមកអខតយមួយស្បាត់កហមអំហ្វីយោនេះយក wa innahu la ghafurur rahim នេះអឺគេមកអខតនេះ ghafur នេះអ៊ីសឹមតោះតៃមកខបតហូនេះព្រោះញោមមួយស្បាត់កជឹងជឹងណប់តោះសារ៉ាត់កតោះហ្នឹង wa alasmiha ទីតោះឡាមតមើទាំងអ៊ីសឹម isem ke isem enna kali temu tengok khabar enna ya na, bisatti ayyata akhar hakik ayat akhar ha ah mumtaz ayat akhar ism yata akhar sahlat al pi lo thao akhar akhar Oke, wa alas mahalam temu tengok isim inna bisati hong syarat ayat akhat al isim. Nah, ayat akhat ay al isim anil khabar. Nah, bu inna fi dzalika la ibrah. nih bu isim ngai la ibrah ni isim ni. Ya akhat khabarnya ni fi dzalika ni ni. Jeung lam temu jing ni ni. Dan eh, jeung lengak misal senang pangga inna ni ni. Inna fitdar. oke. là là dày tần tần đấy dấu dân cái này nè chừng này xem này xem enna này chừng này khabar enna này mà làm tao mơ này chừng sát nhau lại cái cái cái xem này tao hạt tài mang khabar làm tao mơ chừng kia nếu mà xem tao hạt tài khabar đấy chơi lại nếu khabar thì tao pin đi ya isem này pin isem này là Eplotan mới là Eplotan là dày tàn à nắng nghe nắng vậy chứng ngồi chứng ngồi thì khan cái này như giờ tao sắt chứng ngồi vậy ờ, dạ, dạ. chứng tháp ăn nhá nè chứng phi ra lấy cái này chờ chờ vào mặt chuột nhá nè isem enna ha khabar enna nhá nè isem enna là Eplotan chứng làm tầm mười chừng sẽ <coughs> ờ, được cái bên bên bên mạng này wa ala tamiril fas ha hmm. ah, haki tamirul fas nan hmm. ini ini mungkin tersulah haki tamir fas nih tamirul tamirul iklan tamirul fas nih tamirul fas na tamir ki okay tomit fast kan tomit untuk nyu fos nah, lagi mana fos fos nih fos pecelah fos iya bang leh mafsul hada talib mafsul mana kat pecelah mengsela kat pek ya kan faslun celah ta antara ke nih al faslu ni mananya huwal faslu hakik huwal faslu bainal mubtada' à baina huwa yaqa baina huwa yaqa huwa huwa ضمير فاعل هو هو الذي ها هو الذي يقع بين المبتدا والخبر này cho đến tam không ạ Giờ cái chừng لفصل لفصل بين بين بين الخبر والنعت Okay. yêu kỹ tôi biết phát nắn hồ là gì ya cọ nhô nắn lệ để ăn tờ rơ mục tờ ta thẳng khó bờ tội chấm cây mong yên li phó xử lý ông tội mà chỉ chân la để ăn tờ rơ khó bờ tờ nạ chỉ chạy misal rồi là là gạ misal rồi ô ta hoa tờ là gạ như này misal dày tôn dày tôn anna chỉ hù à tập dày tôn al a kilo họ ờ, yêu cảm dày tôn al akilo yo ka mi on to thapi thapang to miet to miet ke ni to miet fast ni zaitun ni zaitun na jo bakhle to miet có nghĩa lẽ ta antara mubtada tang khabar ni ni pi ni ni yang ni ga ni mubtada tang khabar ni ni huwa tamit ni jakan dia ni như lẽ ta antara mubtada tang khabar dia ke Arab dễ nó yêu cái một thời gian thì khabar lẽ thì antara khabar yo ke jeng te manyo ni rap yo ke jeng fai tan te huwa pinin manga ke on top hơn neh ne khabar hang naat tem ge jeng lepi ni hapi la tala zaitun anna jihu te ba hapi la zaitun à, na jihu proteka ho te te huwa me oni te ba zaitun na jihu na jihu anna jihu jeng ze de arab jeng ke mubtada na chỉ hơn Arab chừng cái thì sa khabar ehtima thì tua naat tên cái tên nữa giải tuấn thay là ta ấy tapi anna chỉ hô nên na chỉ hô ni nhu ni khabar mubtada ataupun như này naat zaid Yo kada là cha zaitun al-akilu al-karimu an-najihu. Sida naahan yo kada tapi pini ni nyu ni eh tema tua semum ta nyum khabar ataupun sum na thok arab lai on ni bo re bo bo re chứng chế chế hùa ma ni chế hùa ma cái on to nya ba celah lai pini ni khabar meyakin na no bo ya ni thao lại một tờ zaitun mubtada anna jihri khabar huwa ni tamilul fas la mahalla lahu minan arab Thế eh, đấy yalahu huwa à, ở trên ini to dây la sung chỉ ne sele zaitun naci zaitun annaci ho naci arab ke ne sele la khabar yao su ne se ti to ne se ti to la annaci ho arab những cái na ma'at giàu, như thao cái này lai ô thao cho mất cả lai ô chứng kệ hùa à má anh to khi anh to nhiều nữa này thì anh ta ra cái khabar ta na chứng hay biết lấy ta lại zaitun huwa na chỉ hú thao lại dây zaitun một tờ ta na chỉ hú ni khabar nha तो हुआ ना एराब के तमीद फसली ला mahalla lahu minal i'rab chừng này à nè tên này chừng tôi biết ừ. xít tan tí tàn mòn tên này lập nè mà cái phát നമുക്ക് തമ്മിൽ ഫാഷനിലേക്ക് കേട്ടാണെന്നോ chứng yêu ô ta ha giờ dạ mình sao con con bỏ tạm chết ai với ayat an này này إن هذا لهو القصص الحق này إن هذا nghĩa yêu tôi miệt phát này إن هذا qasasul haqqa này Pinaya kong iletamir al-fasl ini. Nih. Inna hadha la huwa à. Làm làm ibtida ya chừng huwa à này, ya thực hiện đi. Nhu hu i'rab oh, nhu hu pi iletamirul fasl la mahalla lahu minan i'rab. Chừng hadha này chừng cái. I'rab chừng cái isim isyarat pernah nhiều eram như thế isim enna trứng ní khabar khabar enna ờ hẳn học nhiều nhiều na an mà ní mới phải về tụm ní ờ. chừng cái bài nè chừng hà sa này cả đi hà sa này cả tờ hiền này wa ala chừng là làm như tâm mơ từ ngọ kia cả thế là thì xa tâm mơ từ ngọ kia cả này thì xa tâm mơ từ ngọ cover isem enna ha tâm mơ từ ngọ cover enna tâm mơ từ ngọ isem enna tâm mơ từ ngọ thờ miệt phos thì ba nhớ tâm mơ từ ngọ mạ mù lul cover nì này thì ba nì, wa ala mạ mù lul bớt làm tâm mơ từ ngọ mạ mù bớt, lul cover bisat ta có tumihi takot tumihi nên Hina kek ni. Ah, bisa ti takat tumi hina kek. Nah. Oke, bisa ti takat tumi hi. Ah, nani makmur. Makmur khabar ni ya. pakai makmur sani makmur khabar ni. Bisa ti takat tumi hi. Entah, tu ni jauh kek ni. ya ya loh ya, nih. Ya. Takat tumihi tumih ini makmur khabar ini. Ah. bisatbi takut tumihi ay ma'mulul khabar. Oke, okay. wa ala ma'mulul khabar takut tumihi alal khabar. Nahu inna zaitan la amran taribun. Inna zaitan la amran taribun. Hmm. Inna zaitan la amran karena taribun. thì Arab hay bằng sa hay bằng sa thì chỉ rồi thì enna này hợp tàu kiệt năng mình chừng ní isim enna à, chừng ní chừng ní à chừng ní cả trong cái chừng ní chừng ní chừng ní cả chừng ní khabar khabar enna à. ok chừng ní yêu là mạ mù luôn khabar làm yêu lam cái làm ibtida Lam nó yêu làm ibtida lam al-ibtida ibtida cho nó amron nan amron Arab chừng kĩ ni yêu lệ ma'mul này ma'mulul khabar yêu lệ Arab ấy yêu lệ maf'ul này maf'ul li li tarif này cái do isim fa'il như amal yak fi'il gay maf'ul li li tarif chừng Arab lo hen à chừng pini potap là wa ala ma'mulul khabar làm như tâm mơ thì ngọ ma'mulul khabar bisati hang syarat taqaddum taqaddumihi syarat hang ma'mulul khabar nang to talau thì khabar ha ini boh cái ma'mu ma'mulul khabar amran ini ini amran nih bisati ayyakuna ma'mulul khabar taqaddumuhu ala khabar boh khabar to atai ke jadi ini khabar to atai jadi ini taqaddum to talau thì tao tao lao đẹp này bên này khi lại làm tao mới chứng kiến này này làm tao mới chứng kiến này in là dài tan la âm ron tao đi bốn chừng sa đắt nhau đi tao tao tao lao thì khabar bọn này wa ala ma'mulun khabar pesati takot tumihi ala khabar này thấy không in là dài tan la âm ron tao đẹp này ma'mul này ma'mul khabar ma'mul bihi này như tao tao lao thì tao đẹp vậy 자열로야르가 내가 자총 thôi là giờ giờ đi 내가 자총 <laughs> hả bạn à cho nên dạo nè ô tao thì gạ lại enna zaitan toribun la amron chừng nghe chừng ồ cái do là chả đi sa đắt nhau khen là mạng mua khâu bớt nhà trong này này này nhà tọa trong này này chừng Giác lên tôi em ní chừng ồ Nì thông nì thông ní rồi dạo đấy nì Thật đấy Bó phí ní khá là Mạ mạ mô luôn khá bớt lắm Dạ ta cắt tâm ala ala khá bớt Dạ lại mạ mô khá bớt Dạ ta ác khát nì nì Dạ ta ác khát nì Dạ ta ác thầy mong khá bớt nì Chừng ồ nì Chùm là nì thông nì chừng ồ Thật đấy Ok Thế nào nhé Chừng tới tới tùm lý nào Uh, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la an ilaha illa an astaghfiruka wa atubu